Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Phúc Vượng Ngân lao vào cuộc chiến ghế Tổng Bí Thư. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong 4 tháng tới. Cuộc đua vào tam hay tứ trụ ngày càng gay cấn. Vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là vị trí đỉnh cao của quyền lực trong hệ thống chính trị hiện nay đang có ba ứng cử viên sáng giá mà dư luận thường gọi là cuộc đua tam mã giữa Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ông Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam, giáo sư ca thầy của Học viện Quốc phòng Úc đưa ra nhận định rằng ông Trần Quốc Vượng là ứng cử viên nổi bật nhất cho chức Tổng Bí thư Đảng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dắt tay ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư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 vĩnh viễn giữa người đứng đầu đảng và người đứng đầu nhà nước, thì đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là ứng cử viên sáng giá, một phần cũng bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn ông Vượng trên chính trường thế giới. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán vào ngày 26 tháng 7 năm 2020. Nhà bình luận David Hood nhận định như sau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 tối cao. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2016. Nhà bình luận này nhận định như sau, một ứng cử viên khác cho ghế Tổng Bí Thư là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị lớn trong lịch sử gần đây của Việt Nam. Là Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016, bà Ngân nằm trong cái gọi là tứ trụ, mặc dù ghế này thường được ít coi có quyền lực và có ý nghĩa nhất trong bốn chức vụ còn lại. Mặc dù bà Ngân được cho là đang tham gia cuộc đua nhưng có ý kiến cho rằng Đảng chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng Tổng Bí Thư. Thật vậy, vấn đề này Việt Nam đã tụt hậu 6 năm so với các nước láng giềng Cộng sản Lào, nơi bà Pani được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào năm 2010 đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở Viên Chăn. Tuy nhiên, không nên xóa bỏ khả năng Đảng sẽ có lãnh đạo nữ. Về mặt kỹ thuật, bà Ngân đứng thứ hai trong Bộ Chính trị sau ông Trọng và bà là một trong số ít thành viên đã ngồi trong cơ quan chính trị chóp bu này trong hai nhiệm kỳ. Nói chung là điều kiện tiên quyết cho ghế lãnh đạo của Đảng. Hơn nữa, chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng là Chủ tịch Quốc hội trước khi ông ngồi trước ghế Tổng Bí Thư vào năm 2010, tức là đã có tiền lệ cho con đường thăng tiến này. Ông David Hood đã mô tả ở bà Ngân hơi thiếu điều mà ông gọi là hấp lực chính trị, mà nó có thể là vừa là điểm yếu lại vừa có thể là lợi thế của bà. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc vào sáng ngày 28 tháng 1 năm 2016, công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông tiếp tục nhận định, không rõ là bà ngồi ở đâu trong cỗ máy của Đảng, bà có phải là một nhà kỹ trị như ông Phúc với mục tiêu là nâng cao năng lực của chính phủ hay không, hay bà thuộc về phe nặng về tư tưởng của ông Trọng, vốn bị ám ảnh bởi việc tái khẳng định giá trị đạo đức về nền tảng tư tưởng của Đảng liệu bà có phải là một trong những người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Washington để đảm bảo bảo vệ lợi ích lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh hay không? Hay là bà lại ngả về phe thực dụng trong cuộc tranh luận khi muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng với Bắc Kinh và đi dây giữa các siêu cường? Nhưng vì bà không được coi là ngả về phe nào trong bối cảnh đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà có thể sẽ trở thành một ứng cử viên lý tưởng nếu người ta coi cân bằng lợi ích là cách tốt nhất. Tuy nhiên, theo tác giả, bà Ngân vẫn xếp hàng sau ông Phúc và ông Vượng. Vấn đề không hẳn ở chỗ là bà là nữ, mặc dù đối với một số người thì là vấn đề, mà là vì bà thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại của ông Phúc, cũng như sự hậu thuẫn từ người thầy để quyền lực dành cho ông Vượng. Việc bà là người miền Nam và chức vụ Tổng Bí Thư hầu như luôn thuộc về người miền Bắc cũng là điểm bất lợi cho bà. Ông Phúc, người gốc miền Trung ít gây tranh cãi hơn. Và nếu bà Ngân không nhận được chức Tổng Bí Thư vào kỳ chuyển giao quyền lực tới, tác giả cho rằng bà sẽ được dự kiến rời Bộ Chính trị vào năm tới. Một dự đoán nhận định nhiều đồng tình của các nhà quan sát ở Việt Nam là Việt Nam sẽ lại có một nữ chủ tịch quốc hội để thực nghiệm cam kết rõ ràng của Đảng về sự bình đẳng hơn. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương